những cây khác ấy, khi mà mình đến thu hoạch xong là cái cây này nó sẽ bị vàng vườn mít dùng phân bón silic Tân Phát Bắc Giang của nhà ông Nguyễn Thạc Tế ở khu Vũ Trầm, phường Định Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đây các bạn này. Ừ. Cái này mới có 2 năm tuổi đấy. <laughs> Mới có 2 năm tuổi đấy các bạn. Năm ngoái anh đã được thu hoạch bao nhiêu anh bán đấy? Dạ. Vâng. Năm, thứ nhất đã thu rồi Năm ngoái anh đã thu hoạch Con được một ít à, cái vườn cả vườn bên kia vườn bên kia sai lắm kìa sai năm ngoái lắm anh thu hoạch anh cho em anh vâng. thu hoạch anh em vâng. ăn rồi mít ngon vâng. mít này ngon lắm năm ngoái đồng chí dung ăn thì em thấy thế nào cái mít của nhà anh là cùi dày lắm coi là là coi là ăn à, nó ít sơ quả sai quả mà nó giòn ngọt đúng không Vâng. Đấy. Giống ờ, mít Thái này thì nó nó cũng tương đối ngọt nữa. Vâng, vâng. Và nếu mà đủ ờ, dưỡng dinh dinh dưỡng nó thì mới đảm bảo ngọt được đúng không? Đấy, vâng, cái này là bà con anh nhà như thế này. Như là hôm nọ là chị Thúy, như kia là nói rằng cái người ta nói rằng cái cái mít Thái nhiều nơi là ăn kiểu như là nó như thế thôi nhưng mà nó lại như khoai. Ừ. Dạ, nó sự sượng như khoai. Nhưng mà mít dùng vân thường. Mít Thái dùng vân thường thì ăn nó như khoai. Theo như là nghĩ là nó đủ trung lượng đủ cái dinh dưỡng là kiểu như là cung cấp cho nó cái nên là nó sẽ độ cái ngọt nó, nó tăng lên đó dạ, thì làm mềm ờ, nó nó sẽ phản đối cho nên là nó ăn quả trồng chuối mà bón cái sân pilic là cái quả ăn ngọt hơn ba dạ, trăm dạ. một số bà con người ta trồng chuối à. bón cái phân này vào thì có cái hàm lượng mình trên ờ, trái nó ngọt hơn tại vì là khi mà sử dụng mà, ờ, thực tế người ta trồng người ta nói mình vâng. mình để cho nó tăng cái là tự nhiên rồi đúng không phản ánh theo kiểu gọi là đúng tinh thần của cái người nông dân vâng. người ta là dùng ờ, phân này trên tất cả các loại phân thì là khi mà dùng phân silic thì là bà con thấy là thay đổi ngay hiện tại bây giờ trên ờ, thị trường vừa rồi đi trên đây rất nhiều tư vấn nhiều người gọi lắm thế người ta chỉ bảo là chúng tôi dùng hết các loại phân rồi trên này nhiều lắm rồi nhưng mà nghe thấy cái phân này nó như thế này nhưng chúng tôi chưa được gặp nhưng mà của chúng tôi là dùng ấy là hay hỏng cây ừ. thu thu hỏng cây hay là hay là nó lại không hỗ trợ cho cây được quả ngon hoặc là sai quả như như là em vừa đây là bảo làm là là, là tại sao của mình trồng ấy, không hay có quả nhá cây khi tốt, không cây tốt không có quả nhưng vì đây cây tốt là chỉ có lượng đạm nhiều thôi là cây nó tốt còn khi mà để đủ dinh dưỡng để tạo hoa tạo quả nó là phải cần yếu tố yếu tố trung vi lượng nữa thì mình lại thiếu chính vì vậy cái dự dùng phân này trên nhiều cây ăn trái là tức là quanh năm không ra hoa ra quả dùng phân này vào là ra hoa ra quả đấy nó là hay thế cái ô nhiễm chỗ khác nó là một cây đực hoặc là chỗ như cây vân đơn không đấy nhưng mà có cái này là nó lại ra hoa ra quả mà đến thời kỳ ra hoa là nó ra hoa ra quả này rất sai nhiều bà con Vườn mít này 12 năm tuổi các bạn ạ Đây cây của nó thì nó cũng bé như này thôi các bạn đấy và mít dùng à, đây là giống mít thái dùng à, phân bón xịt của công ty Tân Phát Bắc Giang ngày hôm nay thì có đoàn tham quan của hội nông dân tỉnh Hà Giang à xin lỗi là hội nông dân của tỉnh Sơn La <laughs> của tỉnh Sơn La đến để thăm chào bạn bạn có thể nói cảm nhận về cái ờ, phân bón xích ờ, cho cái vườn mít này như nào chào bà con theo như tôi cảm nhận thì cái cái xích này thì lá rất là dày và quả thì sai Đấy, quả, quả sai như này sai. đấy sai như thế này một cây rất là tươi tốt vâng cây rất tươi tốt cây này mới có hai năm tuổi đấy các bạn ạ đấy. Vâng, là 10 quả cây này 10 quả nhỉ này lấy có vẻ cũng hơi nhiều bạn nhỉ bạn bạn đánh giá về cái cái quả này nó có đẹp không bạn đánh giá về cái cái quả quả rất là đều, gai đều và to nữa gai nó xanh nhỉ gai đều to ừ. gai đều to chính là muối muối sẽ đều muối sẽ đều đúng không và ít sơ đúng rồi ừ, cái này là nó sẽ, sẽ ít sơ cái da nó căng mình có thể sang cây khác đi em đi đi tiến sang bên cây này đi này. cây này quả rất là to cây này quả to nhỉ cây, cây này, thì quả to ừ. nhiều khi là sai quá chủ vườn cũng phải vặt bớt đi đấy nếu mà vắt nếu mà quả ừ. thưa nó sẽ to này đấy. Ừ, đấy đây sang bên những cây này cây nào cũng sai mà đây đây cây này thì ít quả hơn ừ, cho ba, ba ba trái thôi ba trái ba trái nhưng mà cây nhỏ này mà được ba trái này là tốt rồi đấy ừ. không anh bảo phải vặt bớt đi mà ừ. đây ờ, đây cái này cái này được bốn trái cái này bốn trái này nhưng mà quả nó rất to như này thì cái quả này thì chắc là cũng sắp chín rồi nhỉ quả này nhỉ ừ quả này ra sắp chín rồi đấy quả này đi tầm 6 cân quả này là bốn trái ừ. quả này sáu bảy cân đấy có những quả to là lên tới khoảng 15 15 cân đấy. thì mình có thể sang bên cây kia đi em gọi đồng chí ờ, chính phó chủ tịch hội nông dân của tỉnh sang bên này cái đi mời mời mời đồng chí sang bên này đi anh chính qua đây thăm uh, bưởi bưởi bưởi bưởi <laughs> không vẫn là mít thôi chưa chưa bưởi phía ngoài kia cơ em mời ờ, mời các đồng chí sang bên này sang hướng này xăm con à, bên này bên này bên này đào này xưa ở Sơn La mới có bây giờ cái này còn nhân giống cho Sơn La <laughs> bây giờ Sơn La khi phải học tập <laughs> ở dưới này mời đồng chí Dung ờ, chủ tịch ờ, hội nông dân phần Đình Bảng bưởi có nhiều chứ hả không? Dạ cũng nhiều nhiều ạ. Dạ, dạ. Đó chỉ là cả tỉnh ờ, năm vừa rồi là có những cái cái là rất là Đấy. sai. Bạn bạn vạch hộ cái Chín trái. Vâng. Vâng. Ờ, đây mời các bạn đến ờ, tiếp tục với một cây cây mít dùng à, phân bón silic của công ty Tân Phát Bắc Giang đây. Thì tổng thể trên cây này là nó có 9 trái. 9 trái. Diện tích canh tác bây giờ là của chúng em là vào hơn 400 hecta thì trong đó cây lúa vào có à, độ 125 hecta ra còn bao nhiêu là rau màu, rau màu và cây hoa quả thì à, đào chủ chúng em là chủ lực giờ hiện giờ là 68 hecta hoa đào thế còn bao nhiêu là cây ăn quả cây trái à, bưởi nhãn và mít các thứ à, à, dòng thế là bà con tập trung là cây đào cái chỗ này anh tế anh chỉ chủ yếu cây ăn quả là chính còn đào của anh là phụ còn đào kia anh đi cách cánh đầu tí cũng đưa cho bắt ngát đào đến là tết về đây là rực trời hoa đào bây giờ là vâng. quảng bá về đây hết rồi Đình Bảng thì nằm trong 112 à, à, cái à, phường xã nằm trong trên Em Bạch Hồ chị bên này ra cái thể chị đứng vâng, như này nó sẽ phường bên huyện trên là thị xã Tây Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh thì cái đơn vị Đình Bảng của chúng em thì cũng là một trong cái đơn vị trong cái 12 xã phường của cái tốt là đứng đầu của thị xã Từ Sơn ừ. cũng là về phát triển văn hóa xã hội vừa biết là cái này thì quá tuyệt vời rồi dạ, ở đây là thờ tám vị vua nhà Lý hiền Đô nhưng mà các anh nên thăm Có. vâng rồi gì dạ. vâng đó thì là <laughs> quê hương của triều đại nhà Lý nên là cũng à, được à, nhiều năm được đón tiếp các phái đoàn rồi các khách du lịch nước ngoài rồi các cái uh, uh, bên uh, trung ương đảng cũng nhiều về thăm vâng. và đầu xuân và 15 hội tháng 3 hàng năm là hội coi là ngày hóa ngày ngày ấy của của đức vua à, lý lý thái tổ đấy đăng quang đấy thì năm vâng. nào cũng phường tổ chức hội trong 3 ngày 15 16 14 15 16 âm lịch tháng 3 là hội truyền thống và vâng. dạ. thì em dân ở đây thì là ấn tượng lắm ờ, ngày bé Bắc Thìn nữa cái đang Nguyễn Đức Thìn vâng. nhà giáo nhân dân vâng anh hùng nhà vâng. giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn vâng vâng và... bác cái giới thiệu về đền đô bác còn có bức ảnh là bát đế Vân Du vâng vâng vâng đúng lúc cái dòng bay có 8 con dòng chào vâng. À, của phường của chúng em thì bây giờ là cũng à, là một cái đơn vị cũng nông dân thì nói của em giờ là 4.430 hội viên của bọn em hiện nay nhưng mà hội viên nông dân ở đây sống gọi là đa nghề sản xuất à, à, bao bì này sản xuất à, giấy vệ sinh băng vệ sinh này giấy học này giấy thơm này rồi sản xuất uh, coi như là sắt thép rồi các kiểu bao uh, coi là uh, bao bì về ừ. túi nhựa ờ, cho ni lông về về cái uh, để sinh nhật đấy giấy gói hai năm tuổi mà coi là dân dân quá. đa nghề phong bì không biết lại cũng nhập khẩu lên trên Bây giờ... xuất khẩu sang trên lên cao bằng nhiều cũng lên uh, sơn la cao bằng coi là một chung là thị trường cả nước này là thị trường tức là ở đây thì nhanh nhạy học nghề nhanh lắm người ta uh, tự chuyển đổi để ờ, coi là ngoài việc sản xuất này gia đình người ta cũng còn nghề phụ nữa chứ mà nói thật là trông mong vào đồng ruộng thì nhiều khi cũng nói là nếu mà trồng lúa không là chết đói nói thật thế với anh thế nên là ruộng nói về đây rất nhiều nhưng mà chỗ nào mà cấy không ấy người ta cũng bỏ hoang đây cũng vào 50 hecta cũng thật với anh thế thì những cái ruộng mà uh, nó xen kẽ gần mới các cái ờ, khu công nghiệp mà mới lại chuột bọ cắn nhiều đâm là cũng bỏ ruộng vận động mặc dù bà con nông dân cũng vận động coi là của em bây giờ tính ra là 107 trang trại và gia trại đấy trong ừ. phường ừ. tức là chăn nuôi nhưng mà chăn nuôi thì nhiều khi à, năm nay cũng không không gặp mấy lợn đấy đang dịch bệnh nhiều nên là cũng không không gặp hồ ao thì cũng vào à, hơn 60 hecta về hồ ao tự nhiên